trường chứng khoán Việt Nam tuần từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 7 năm 2022. Như quý biết ạ, thì tuần qua một tuần tăng giá nhẹ của thị trường chứng khoán Việt Nam. Thị trường của chủ ông ta mở cửa ở vùng 1 170 xuống thấp nhất 1145 lên cao nhất 1189 trước khi đóng cửa 1179. Có thể nói một phiên bùng nổ theo đà mà chúng ta chờ đợi để đưa thị trường đóng cửa trên 1200 xác nhận bẻ gãy cái quá trình chen đưa thị trường vào quá trình áp chen trung hạn là chưa xảy ra. Tuy nhiên, có khá nhiều tín hiệu tích cực từ kể cả Việt Nam lẫn thế giới hứa hẹn à, sẽ đưa thị trường chứng khoán của chúng ta bắt đầu bước vào quá trình tăng giá nửa cuối của tháng 7. Xét về thế giới nhé. Thì tuần qua thông tin mà cả thế giới chờ đợi chính là thông tin CPI của Mỹ, thông tin chỉ số giá tiêu dùng PPI và thông tin doanh số bán lẻ thì thông tin CPI của Mỹ diễn ra khá là bất ngờ, tăng rất là mạnh, 1,3%. Có nhẽ CPI của Mỹ đang à, bị trễ pha so với giá các à, nguyên liệu đầu vào như là năng lượng hoặc là lương thực thực phẩm. Tuần qua à, tháng trước thì CPI tháng 6 của Mỹ được công bố vào ngày 13 tháng 7 tăng 1,3%, đưa CPI của Mỹ lập đỉnh 9,1%. Tuy nhiên trong cái tin xấu thì nó cũng có tin tốt vì rất có thể đây là đỉnh của CPI. Vì chúng ta biết là trong một tháng rưỡi nay thì giá năng lượng đã lập đỉnh và đã đi xuống rất là mạnh. Điều này nó phản ánh qua cái thị trường chứng khoán Mỹ và các tài sản rủi ro như thị trường tiền điện tử uh, thì đều là tạo đáy và bước vào quá trình tăng giá. Bên cạnh đó thì thông tin chỉ số giá sản xuất PPI tiếp tục tăng ở mức khá là khá là mạnh. Đấy. 1,1% ờ, cao hơn mức dự đoán các chuyên gia 0,8%. Nó cho thấy là cái quá trình sản xuất vẫn tiếp tục phục hồi và cái giá nguyên liệu đầu vào tiếp tục có bước giá tăng tốt. Đặc biệt là chỉ số doanh số bán lẻ sau 2 tháng sụt giảm thì đã tăng trở lại khá là mạnh. À, từ mức ờ, các chuyên gia dự đoán là 0,6% tăng lên 1% đối với core retail sale và cũng là 1% đối với doanh số bán lẻ từ mức ông phải 0,1% của tháng trước. Điều này nó làm giảm cái nguy cơ lo ngại kinh tế mới bước vào giai đoạn suy thoái sớm trong thời gian tới. À, niềm tin tiêu dùng người đầu tư cũng uh, trở lại, tức là từ mức 50 của tháng trước, giới chuyên gia dự đoán niềm tin tiêu dùng tiếp tục xuống thấp và lập đáy ở vùng 49. Tuy nhiên, ngược lại với dự đoán chuyên gia thì niềm tin tiêu dùng người à, của người tiêu dùng đã trở lại mức 51, tức là tăng 1,1 điểm phần trăm. Kỳ vọng lạm phát cũng giảm, tức là từ mức 5,3% của tháng trước thì hiện nay ờ, người tiêu dùng đang kỳ vọng là lạm phát sẽ là chỉ ở mức 5,2. Có thể nói các thông tin tốt xấu đan xen. Thông tin xấu nhất là CPI thì đã ra rồi và nhiều khả năng lập đỉnh. Giới đầu tư lúc đầu thì sau khi thông tin CPI của Mỹ công bố thì giới đầu tư lúc đó là dự đoán là uh, lo ngại Fed sẽ tăng lãi suất 1 phần 1 điểm phần trăm vào ngày 26 27 của họp 26 27 tháng 7. Tuy nhiên, sau đó thì ờ, dưới sự phát biểu của những ờ, chủ tịch Fed, trong đó có một chủ tịch Fed được mệnh danh là diều hâu nhất. Đó là ngài Bullard thì ờ, không ủng hộ cái quan điểm tăng lãi suất 1% và vẫn duy trì ủng hộ cái quan điểm là tăng lãi suất 0,75%. Điều này nó nó làm giảm áp lực lên các thị trường tài chính như thị trường chứng khoán và thị trường uh, hàng hóa, thị trường uh, tiền điện tử. <clears throat> có thể nói xét dưới góc độ thông tin thì tuần tới sẽ không có thông tin nào mạnh được công bố cả. Đấy. Tuần qua thì cũng có thông tin đáng chú ý của chúng ta là các ngân hàng trung ương tiếp tục siết mạnh cái quá trình tăng lãi suất, tức là tăng lãi suất rất là mạnh. À, như ngân hàng trung ương ờ, New Zealand này đưa lãi suất từ mức 2% lên 2,5%. Ngân hàng Trung ương Canada có một bước nhảy vọt đưa lãi suất ờ, đang 1,5% tăng 1 điểm phần trăm lên 2,5%. Có thể nói mặt bằng các ngân hàng trung ương hiện nay là đang đưa, đa phần đưa lãi suất lên mức 2 đến 2,5% rồi, khá là cao so với mức 0,5 0,25% trước đó cách đây 6 tháng. Và dự kiến vào cuối tháng này thì ngân hàng trung ương ờ, Mỹ Fed cũng sẽ nâng lãi suất 0,75% đưa mức lãi suất của Fed lên mức 2,25 đến 2,5%. Tuần qua thì chúng ta cũng có một thông tin về kinh tế đó là GDP của Trung Quốc quý qua tăng trưởng rất là thấp, thấp nhất trong nhiều năm, 0,4% so với mức 4,8% quý trước. Nó cho thấy cái điểm chúng ta đáng lo ngại bây giờ chính là kinh tế Trung Quốc đây này. Chúng ta nhớ là kinh tế Trung Quốc mới ảnh hưởng rất là sát sườn đến kinh tế Việt Nam. Lạm phát của Trung Quốc mới ảnh hưởng sát sườn đến lạm phát Việt Nam. Chứ của Mỹ thì nó ảnh hưởng nhiều về diễn biến tâm lý và cái dòng vốn ngoại. Chứ còn về nội tại nền kinh tế cũng như là nội tại doanh nghiệp thì không ảnh hưởng quá lớn bằng kinh tế Trung Quốc. Điểm trừ của chúng ta lo ngại về kinh tế vĩ mô của chúng ta chính là sự giảm tốc của của của nền kinh tế Trung Quốc có thể sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam vì chúng ta biết là giao thương giữa Việt Nam chúng ta nhập khẩu rất nhiều từ Trung Quốc Đấy. cái giao thương giữa Việt Nam và Trung Quốc rất là lớn <clears throat> tuần tới nhá thì à, xét về yếu tố thông tin chúng ta chỉ có duy nhất thông tin về ngân hàng trung ương châu Âu sẽ tăng lãi suất thôi còn lại chúng ta không có thông tin nào lớn được công bố trong tuần tới cả như vậy nhiều khả năng về yếu tố thông tin thì sẽ không ảnh hưởng đến thị trường và yếu tố quý thuật sẽ quyết định thị trường Đấy. <clears throat> Chúng ta sẽ điểm qua thị trường à, thế giới trước khi bước vào chi tiết phân tích thị trường chứng khoán Việt Nam. Thị trường thế giới thì đang có hai cái diễn biến trái chiều. Thứ nhất là thị trường chứng khoán Mỹ. Thì chúng ta biết tuần qua thị trường chứng khoán Mỹ là 4 phiên đầu tuần tăng giá sau khi thông tin CPI công bố à, giảm giá khá là mạnh, 4 phiên đầu tuần giảm giá. Và cuối tuần khi doanh số bán lẻ ra thì cái áp lực lo ngại nền kinh tế suy thoái được giảm bớt, niềm tin tiêu dùng tăng lên thị trường chứng khoán Mỹ đã có một phiên bứt phá rất ngoạn mục, tăng 2% 650 điểm lên đóng cửa tuần ở mức sát với mở cửa. Xét về nến tuần, biểu đồ kỹ thuật thì chúng ta thấy thị trường chứng khoán Mỹ đang có tín hiệu khá tốt. Sau khi bứt phá mạnh từ vùng giá 30.000 lên 31.500 vào tuần cuối tháng 6, thị trường chứng khoán Mỹ trải qua 3 tuần điều chỉnh. Tuy nhiên cái mức độ điều chỉnh trong tuần thì mạnh nhưng đóng cửa tuần thì lại rất là tốt chưa có một tuần nào đóng cửa tuần dưới 31.100 như vậy chúng ta biết là thị trường chứng khoán Mỹ nếu xét theo đồ thị tuần à, tăng giá 1.500 điểm nhưng điều chỉnh có 400 điểm Đấy, chưa và hiện nay đang mấp mé ở cái mức nếu thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa tuần bứt phá mạnh vượt qua 31.500 nó sẽ xác nhận cái xu hướng tăng uptrend và hiện nay đang ở rất gần rồi 31.288 đó nhiều khả năng thị trường chứng khoán Mỹ sẽ bước vào quá trình là uptrend bẻ gãy cái xu hướng giảm giá ngắn hạn, bắt đầu bước vào quá trình tăng giá trung hạn. Phục hồi đấy. À, các chỉ báo tâm lý cũng ủng hộ cái xu hướng đó. Chúng ta nhìn thấy chỉ số uh, VIX, chỉ số đo lường cái độ sợ hãi của người uh, giới đầu tư hiện nay thì cũng uh, đang ở mức rất là thấp 24. Chúng ta biết mỗi khi chỉ số VIX này ở dưới 30 thì thị trường sẽ đi biến động ổn định chỉ số VIX ở vùng giá là 20-25 thị trường sẽ tăng trưởng sideways up. Chỉ số VIX mà dưới 20 thị trường sẽ uptrend rất là mạnh. Chỉ số VIX trên 30 thì thị trường sẽ downtrend khá là mạnh. Đấy, chúng ta biết cái vùng giá 25 là một vùng giá cân bằng của thị trường. Hiện nay chỉ số đang ở vùng giá 24 như vậy tâm lý thị trường hiện nay đang khá là cân bằng và ổn định. một đợt sụt giảm mạnh là không có khả năng xảy ra. Do vậy chỉ số đang có xu hướng là xuống dưới 24 nếu chỉ số đi sâu xuống dưới 24 thì lúc đó thị trường sẽ bước quá trình sideways up <clears throat> điều này khá là ủng hộ một ờ, chỉ báo nữa cũng khá là quan trọng đối với thị trường chúng ta sẽ thấy là chỉ số DXY chỉ số đô la index thì ờ, với việc phép tăng lãi suất thì ờ, dưới đầu cơ đổ mạnh tiền uh, rút mạnh từ các tài sản rủi ro như là thị trường chứng khoán, thị trường tiền điện tử đổ mạnh vào uh, đô la, đẩy đô la tăng rất là mạnh. Tuy nhiên, chúng ta nhìn thấy đô la index đang có dấu hiệu tiến lên đến vùng đỉnh. Đây là kênh giá trong vòng uh, ờ, 40 năm các bạn nhé. Kể từ năm 80 cho đến nay hơn 40 năm, đô la index đang tiến lên test cạnh trên của kênh giá. Điều này hàm nghĩa là đô la index đang ở vùng đỉnh các bạn nhé đô la index sẽ đảo chiều bất cứ lúc nào à, trước mắt là đô la index đang vùng 108 nếu đảo chiều đô la index sẽ phải test lại vùng giá 101 xa hơn thì có thể là tiến về vùng giá 9 mấy cơ do vậy với việc đô la index sớm có tín hiệu đảo chiều thì điều này hàm nghĩa với việc là dòng tiền sẽ chốt lời đô la và trở lại các thị trường tài sản khác trong đó thị trường chứng khoán và thị trường tiền điện tử đối với thị trường tiền điện tử thì ờ, cũng đang có dấu hiệu những dấu hiệu là quá trình tạo đáy kết thúc đây chúng ta nhìn thấy là BTC vẫn đang tích lũy này khi BTC vượt qua 22.000 thì lúc đó sẽ xác nhận à, đáy quá trình tạo đáy kết thúc và lúc đó thị trường sẽ bước vào quá trình là tăng giá hiện nay BTC đang đứng 21.369 à, ờ, một ờ, mã điện tử lớn thứ hai là ETH thì đã xác nhận là quá trình tạo đáy kết thúc rồi đã break out đây chúng ta nhìn ETH đã vượt qua là 1260 Đấy, tăng lên cao nhất 1000 1004 so với cái đáy là 809 thì đã tăng giá là trên 50%. ETH khi đã bứt khỏi cái vùng giá sideways này thì sẽ tiếp tục tăng giá hướng đến 1007. Do vậy đối với tài sản rủi ro trong đó tiền điện tử chúng ta nhìn thấy những dấu hiệu tạo đáy nhiều khả năng đã xong là quá trình phục hồi sẽ bắt đầu thị trường chứng khoán thì chúng ta cũng thể nhìn thấy chỉ số Dow Jones đang bước vào quá trình phục hồi nhiều yếu tố ủng hộ thị trường Dow Jones đang bước vào quá trình phục hồi S&P 500 cũng tương tự Dow Jones thôi S&P 500 cần đóng cửa trên 3.920 thì sẽ xác nhận đáy tạo xong và sẽ bước vào quá trình phục hồi hướng đến những vùng giá là 4.300. Nasdaq cũng vậy. Chỉ số Nasdaq 100 cần đóng cửa trên 12.180. Hiện nay đang là 11.980 rồi, sẽ sớm đóng cửa trên 12.180, hướng đến vùng giá 13.000 thôi. Có thể nói là những điều kiện thuận lợi của thị trường thế giới, cái quá trình ờ, downtrend ngắn hạn nhiều khả năng đáy đã xác lập và sẽ bước vào quá trình phục hồi. Điều này nó cũng khá thuận lợi cho thị trường chứng khoán Việt Nam. Có một điểm bất lợi chính là thị trường chứng khoán Trung Quốc. Như chúng ta biết là tăng trưởng GDP Trung Quốc thì quý qua tăng có 0,4% ờ, xuống thấp. Thị trường chứng khoán Trung Quốc đã phục hồi xong và cũng ờ, đang điều chỉnh. Đây, chúng ta nhìn thấy này. Thì ở chứng khoán Trung Quốc tăng giá rất mạnh mẽ sau khi tạo đáy ở cuối tháng 4 ờ, từ vùng 2.850 tăng lên 3.420 phục hồi hơn 60%. Hiện nay đang điều chỉnh xuống là 3.228. Có lẽ thị trường chứng khoán Trung Quốc sẽ mất một thời gian tích lũy ở vùng giá 3.200-3.400 trước khi xác lập xu hướng mới. À, thị trường chứng khoán Trung Quốc, việc thị trường chứng khoán Trung Quốc phục hồi 60% số điểm đã giảm nó cũng hàm nghĩa cho thấy là các thị trường khác có khả năng phục hồi rất cao, đâu đó lấy mức phục hồi tham chiếu của thị trường chứng khoán Trung Quốc. Vì các thị trường đều có mức giảm đồng đều là 20 25%. Như vậy các thị trường sẽ có xu hướng phục hồi là 40 đến 60% số điểm đã giảm trước khi xác nhập một xu hướng mới. Đó là thị trường ờ, thế giới. Xét về yếu tố cơ bản thì ờ, tuần qua các thông tin cơ bản ví dụ như thông tin kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp của chúng ta thì khá là khả quan đúng không ạ ờ, các doanh nghiệp ngân hàng cũng ờ, tiếp tục các ngân hàng của chúng ta này báo cáo tài chính rất là tốt ờ, trong đó có những ngân hàng báo cáo tài chính tăng trưởng 82% vì về lợi nhuận ví dụ như ngân hàng SHB ngân hàng uh, Cbank chúng ta có nói chung là kết quả kinh doanh các doanh nghiệp chúng ta vẫn rất là tốt tuần tới chúng ta sẽ tiếp tục đón nhận kết quả kinh doanh của các uh, cổ phiếu lớn trong đó nhóm phân đạm với lại nhóm cổ phiếu thủy sản sẽ có kết quả kinh doanh khá là tốt bên cạnh đó thì nhóm chứng khoán sẽ phân hóa những công ty chứng khoán lớn ví dụ như là chứng khoán uh, ờ, SRI chứng khoán um, ờ, HCM chứng khoán VN Direct thì sẽ tiếp tục cho những kết quả kinh doanh tốt những công ty chứng khoán nhỏ hoặc là đầu tư tự doanh mà không kiểm soát được thì cho kết quả kinh doanh kém hơn nói chung sẽ phân hóa thị trường sẽ phân hóa đó là xét về yếu tố thông tin có một điểm chúng ta đáng lưu ý tuy nhiên không ảnh hưởng quá nhiều đến thị trường chứng khoán của chúng ta mà sẽ ảnh hưởng đến nhóm khác cơ đó là thông tin về cái địa ốc của Trung Quốc đang lan sang ngân hàng. Điều này nó cũng là một cái tín hiệu cảnh báo cho Việt Nam. Vì chúng ta biết là quá trình ờ, bất động sản của chúng ta tăng giá rất là mạnh, rất là sốc trong 2 năm đại dịch vừa qua. Và khi ngành bất động sản mà bị đóng băng thì nó sẽ lan sang ngành ngân hàng. Cái này thì Trung Quốc đã xảy ra rồi. Đấy. Các tập đoàn địa ốc thì chậm tiến độ không giao được nhà cho người mua và người mua thì từ chối đóng ờ, tiền tiến độ Ờ, đóng tiền tiến độ ờ, ký kết vay ngân hàng và ngân hàng đang gặp rủi ro khá là lớn cái này hoàn toàn có thể lan rộng và để lại hệ du lị rất là lớn thì Việt Nam cũng vậy thôi các phân khúc của Việt Nam nhiều khả năng ờ, cũng sẽ chứng kiến những cái điều đó đặc biệt là chúng ta nhìn thấy là bất động sản Việt Nam này chúng ta biết là kể từ 2018 đến giờ là nếu tính theo thu nhập thì là hiện nay người Việt Nam cần 57 năm thu nhập để mua nhà cái yếu tố này cho thấy là bong bóng bất động sản Việt Nam là quá to rồi chúng ta biết trước đó à, vào thập niên 80 bong bóng bất động sản Nhật chạm đỉnh và vỡ tung thì uh, xì hơi xì hơi tôi xin lỗi xì hơi thì khi đó là cái uh, chỉ số thu nhập nhà của Nhật cũng chỉ rơi vào mức là 38 năm uh, bong bóng bất động sản Mỹ Năm 2008 khi ờ, khủng hoảng và vỡ đổ vỡ thì chỉ số thu nhập cũng là dưới 30 30 năm. Chúng ta biết là theo cái chuẩn của uh, và W ờ, chỉ số World Bank thì chúng ta biết là với cái mức chỉ số nhà trên thu nhập cần trên 35 năm để mua một nhà là thị trường đó đã bước vào bong bóng mà bây giờ chúng ta tiến đến 57 năm tức là bong bóng của chúng ta lớn gần lớn gần gấp đôi bình thường điều này nó hàm nghĩa là cái chỉ số nhà chúng ta quá cao cái việc bất động sản của chúng ta phải giảm giá là mặc định bắt buộc không thể tránh khỏi còn vấn đề là nó sẽ xì hơi hay là đổ vỡ thì chúng ta không thể biết được nếu nó xì hơi thì sẽ tốt thôi nó sẽ là một quá trình giảm giá kéo dài và không gây ra đổ vỡ thì ờ, trong ờ, thị trường bất động sản thì nó sẽ không kéo hệ thống ngân hàng đổ vỡ theo còn nếu mà bất động sản mà nổ tung thì hoàn toàn nó có thể kéo theo sự đổ vỡ của ngân hàng thì hệ lụy nó là khôn lường do vậy chúng ta hy vọng là bất động sản chúng ta sẽ xì hơi giảm giá dần dần để cái nguồn thu nhập người dân có thể tiệm cận được à, đối với các thị trường lành mạnh thì bất động sản đâu đó rơi tầm là 10 chỉ mất là 15 đến 20 năm thu nhập để mua bất động sản thì đó thị trường lành mạnh như vậy thì có lẽ bất động sản chúng ta cần giá cần chia 3 thì trở về phù hợp điều này nó sẽ rất là mạnh đấy các bạn nhé chia 3 thì rất là khủng khiếp đấy không hề đơn giản đâu nên cái đó chúng ta hết sức lưu ý còn ít nhất chúng ta chia đôi thì nó về mức khá là cao tiệm cận bóng bóng 575 chia đôi vẫn về 295 à. mà mà 35 năm trở lên là bóng bóng rồi <coughs> cái này thị trường bất động sản sẽ là tâm điểm còn thị trường chứng khoán quán của chúng ta bị liên đới thôi vì chúng ta biết là rất nhiều công ty lớn uh, bất động sản đang niêm yết trên sàn và nhóm cổ phiếu bất động sản đang chiếm là hơn 20% vốn hóa toàn thị trường. Trong đó có bộ đôi cổ phiếu nhà Vic, Novaland rồi những công ty bất động sản uh, lớn khác. Nên nếu mà bất động sản thật sự là xì hơi thì nó sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến thị trường uh, chứng khoán nhưng nếu nó mà đổ vỡ thì sẽ ảnh hưởng. Nhưng tất nhiên trong ngắn hạn thì chưa xảy ra bạn nhé. Có lẽ nó sẽ mất tầm 1 đến một năm rưỡi nữa nó tương tự như thị uh, trường Trung Quốc thôi chúng ta biết sau vụ e Evergrande đó, thì hiện nay thì nó hơn một năm thì nó mới liên đới đến ờ, hệ thống ngân hàng nên đây là một điểm đáng chú ý mà chúng ta hết sức lưu ý nhé à, bây giờ chúng ta nếu đầu tư trên thị trường chứng khoán thì đầu tư cổ phiếu bất động sản chúng ta nên chọn lọc tránh rơi vào những công ty mà có những thông tin xấu trong thời gian tới có lẽ là bất động sản là như vậy thôi nhỉ giới chuyên gia cũng nhận định là cuối năm sẽ có nhiều cái ờ, cuối năm nay đầu năm sau sẽ nhiều phân khúc bất động sản có thể giảm giá 20 đến 30% ờ, so với giá hiện tại. Cái điều này phù hợp thôi, cái gì lên được thì xuống được. Chứng khoán của chúng ta đã lên rất cao xuống rất sâu rồi, bất động sản sớm muộn cũng phải xảy ra. À, lên bằng lý do gì thì xuống bằng lý do đó thôi. Đó là về thông tin cơ bản. Còn về thông tin cơ bản ảnh hưởng đến chung và dài hạn thôi. Chứ ngắn hạn thì chưa có vấn đề gì xảy ra các bạn nhé. Ngắn hạn chúng ta xét theo yếu tố kỹ thuật thôi. <clears throat> Nếu xét theo yếu tố kỹ thuật nhé. Thì viên VNX của chúng ta tôi đang thấy lặp lại cái quá trình ờ, điều chỉnh năm 2018. Chúng ta bước vào quá trình giảm giá vào đầu tháng 4. À, ờ, chạm đáy à, sóng A vào à, cuối tháng 5. Có một sóng phục hồi tăng mạnh sau đó tiếp tục chạm đáy vào đầu tháng 7 và sẽ bước vào quá trình uptrend 3 tháng. Đây là giai đoạn 2018 diễn ra như vậy. Giai đoạn 2022 chúng ta đang gần như là uh, kịch bản cũ lặp lại, lối cũ ta về. Chúng ta cũng tạo đỉnh và bắt đầu giảm giá vào đầu tháng 4. Năm 2018 giảm giá từ mùng 10 tháng 4 còn năm 2022 chúng ta giảm giá từ ngày mùng 5 tháng 4. Chúng ta cũng chạm đáy lần một vào giữa tháng 5 2018 chúng ta chạm đáy cuối tháng 5 lần này chúng ta chạm đáy giữa tháng 5 chúng ta cũng chạm đáy 2 sâu hơn vào à, mùng 6 tháng 7 2018 chúng ta chạm đáy mùng 6 tháng 7 sau đó chúng ta tạo một cái đáy 2 này vào ngày 11 tháng 7 và bắt đầu đi lên đây chúng ta cũng tạo một cái đáy 2 này cũng vào 11 tháng 7 luôn có thể nói là gần như là chúng ta lặp lại y nguyên cái quá trình giảm giá của 2018 đường đi nó có khác nhau một chút thời gian nó gần như tương tự nhau và sau đó bước quá trình phục hồi vì với những thông tin cơ bản của nền kinh tế chúng ta thì kinh tế chúng ta không có những thông tin cơ bản quá xấu lạm phát chúng ta vẫn ở mức thấp kiểm soát được dưới 3% lãi suất chúng ta vẫn duy trì ở mức thấp nền kinh tế chúng ta vẫn tăng trưởng phục hồi mạnh lợi nhuận các doanh nghiệp vẫn tốt do vậy không có lý do gì để chúng ta không bước quá trình phục hồi đặc biệt là chúng ta được ủng hộ bởi thị trường chứng khoán thế giới thị trường chứng khoán Trung Quốc đã phục hồi xong rồi Đấy, phục hồi 60% số điểm đã giảm thị trường chứng khoán Mỹ đang bước vào quá trình phục hồi đó thì thị trường chứng khoán Việt Nam nhiều khả năng cũng sẽ bước vào quá trình phục hồi à, cá nhân tôi chờ đợi một phiên tăng mạnh cỡ độ 30 ờ, điểm vào tuần tới bứt phá mạnh vùng giá 1200 để xác lập gãy cái xu hướng chen, bước vào quá trình uh, ờ, sideways up trong vòng 3 tháng tới đó là quan điểm cá nhân tôi nhé tôi đánh giá viên index của chúng ta trong tuần tới sẽ có phiên bùng nổ thôi tôi hy vọng vào phiên thứ hai hoặc thứ ba đầu tuần chúng ta sẽ có phiên bùng nổ mạnh với một phiên tăng giá mạnh trên 30 điểm thì nó sẽ chính thức là đập tan cái suy nghĩ là thị trường sẽ tiếp tục ờ, phá đáy và lập đáy mới của đa phần nhà đầu tư và kích hoạt dòng tiền sẽ mạnh mẽ giải ngân trở lại. Đây, chúng ta nhìn năm 2018 chúng ta cũng có hai phiên tăng giá mạnh này từ vùng giá 905 này tăng giá mạnh lên 940 có hai phiên tăng giá mạnh sau đó là kích hoạt được dòng tiền và chính thức bước vào quá trình sideways up bây giờ chúng ta cũng sẽ chờ đợi hai phiên tăng giá mạnh năm 218 thì sau khi chạm đáy chúng ta có chạm đáy một này hai này ba phiên đến phiên thứ tư chúng ta bắt đầu bùng nổ theo đà bây giờ chúng ta cũng chạm đáy đây rồi chúng ta có một hai ba bốn phiên rồi có lẽ phiên thứ năm hoặc phiên thứ sáu chúng ta cũng sẽ có phiên bùng nổ theo đà thôi không có gì bất ngờ cả như vậy ờ, khi thị trường của chúng ta đã xác lập đáy thì quá trình của chúng ta sẽ canh mua thôi cá nhân tôi thì vẫn ờ, thiên về xu hướng là thị trường của chúng ta sẽ có bốn nhóm luôn phiên nhau chứng khoán thép bất động sản và ngân hàng sẽ luôn phiên nhau phục hồi để dẫn dắt thị trường tăng giá bên cạnh đó với việc giá dầu đang có dấu hiệu uh, tạo đáy tiến đến vùng giá đáy khi giá dầu phục hồi thì dòng dầu khí cũng sẽ phục hồi đây chúng ta nhìn thấy giá dầu đang trong uh, kênh À, hôm trước giá dầu đã chạm đến vùng giá 90 rồi. À, giá dầu nếu test về vùng giá 88 87 đây là một vùng hỗ trợ rất mạnh và cũng là cạnh dưới kênh giá. Nếu test về vùng giá 88 87 sau đó giá dầu sẽ có xu hướng phục hồi lên trên 100 khi giá dầu chạm đến vùng 8887 và phục hồi mạnh trở lại vùng giá 100 trên 100, 105 thì lúc đó dòng dầu khí cũng sẽ phục hồi. Đấy. Như vậy, chiến lược của chúng ta tuần tới là chúng ta vẫn canh mua thôi. Các bạn nên canh mua, còn ờ, mua tại nhóm cổ phiếu nào thì trong bốn nhóm đấy, chứng khoán, ngân hàng, bất động sản và thép thì các bạn nên uh, tùy cơ ứng biến thôi. Thì giờ này tôi sẽ không phân tích chi tiết từng cổ phiếu nữa. Tôi sẽ điểm qua từng nhóm để chúng ta lưu ý thôi. Ở trong nhóm ngân hàng thì tôi luôn ưu tiên à, các ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước trước. Sau đó thì đến nhóm ngân hàng thương mại cổ phần thì tôi ưu tiên những ngân hàng tốt nhất. Ví dụ như nhóm ngân hàng thương mại nhà nước thì cá nhân tôi đánh giá là cổ phiếu công thương, ngân hàng công thương nếu ngân hàng công thương trở điều chỉnh về vùng giá 25 năm 26 thì đây là một vùng mua khá tốt với kỳ vọng tăng trở lại 31. À, ờ, ngân hàng ờ, BIDV <clears throat> Nếu BIDV điều chỉnh trở lại vùng giá 34 thì đây là một vùng có quý vị có thể tham gia giải ngân với kỳ vọng tăng trưởng của BIDV sẽ tăng trở lại 40 thậm chí trở lại 42. À, <clears throat> ờ, đối với ngân hàng thương mại cổ phần thì cá nhân tôi sẽ chọn uh, ngân hàng MBB MBB hiện nay hang 24 năm cá nhân tôi đánh giá MBB có thể điều chỉnh trở về vùng giá 24 hoặc 23 năm đây sẽ là một khu vực giải ngân tốt với kỳ vọng tăng ngược trở lại vùng giá 2930 ngân hàng Techcombank hiện nay giá đang 36 tôi thì kỳ vọng Techcombank sẽ điều chỉnh trở về 34 33 34 đây là một vùng mua tốt với kỳ vọng Techcombank sẽ vượt lên trên 40 thậm chí xa là 43 à, ờ, với nhóm cổ phiếu thép thì tôi thiên về cổ phiếu Hòa Phát hiện nay giá đang là 232 tôi thì thiên về cổ phiếu Hòa Phát và với việc cổ phiếu Hòa Phát quanh 22 cộng trừ đây sẽ là một khu vực giải ngân tốt cho quý vị với mục tiêu của Hòa Phát ngắn hạn là 26 xa hơn là 30 cổ phiếu Nam Kim cũng là một sự ưu tiên trong nhóm ngành cổ phiếu thép. Thì cá nhân tôi đánh giá Nam Kim cũng khá là tốt. Nếu Nam Kim phục hồi trở về vùng giá dưới 18, 17 18 sẽ là khu vực mua tốt với kỳ vọng trở lại tăng trở lại vùng giá 26 xa hơn là 30. <clears throat> Với nhóm cổ phiếu chứng khoán thì SSI luôn là một trong những lựa chọn hàng đầu. SSI hiện nay giá đang 21. Cá nhân tôi đánh giá SSI uh, ờ, ở vùng giá 19-20 là một vùng giải ngân tốt thôi rất là tốt sớm muộn AI sẽ phục hồi trở lại với mức kỳ vọng ngắn hạn là 25 xa hơn là 28 xa nữa là 31 cổ phiếu chứng khoán Hồ Chí Minh HCM HCM giai đoạn qua đang phục hồi giá rất là tốt rồi tôi nghĩ nếu HCM điều chỉnh xuống khá là mạnh thì chúng ta mới mua được chứ với vùng giá 24 thì HCM vẫn kỳ vọng trở lại 24 ờ, thì khi gặp vùng giá 27 ờ, này sẽ điều chỉnh như vậy dư địa không lớn nếu HCM điều chỉnh trở lại vùng giá 21 22 sẽ là một khu vực mua tốt với kỳ vọng 27 xa hơn là 30 xa nhất có thể tiến lên 33 cổ phiếu VCI chứng khoán bản Việt à, với vùng giá 38 thì điểm mua không phải quá tốt tuy nhiên nếu chứng khoán bản Việt xuống đến vùng giá 34 35 thì đây là một vùng mua rất tốt chứng khoán bản Việt sẽ hướng trở lại vùng giá 43 xa hơn là 47 55 <clears throat> chứng khoán VND hiện nay cũng là một lựa chọn không tồi ở vùng giá hiện tại ờ, VND hiện nay đang 18.9 nếu VND điều chỉnh xuống quanh vùng giá 17 17 năm đây sẽ một khu vực mua tốt với kỳ vọng trở lại giá 22 xa hơn là 26 xa nữa là 29 đó là nhóm cổ phiếu chứng khoán với nhóm cổ phiếu bất động sản thì ờ, bộ ba cổ phiếu lớn nhất thì có lẽ chúng ta cần tránh đó là Vic, Vinhome và Novaland. Còn lại có lẽ chúng ta tập trung vào những cổ phiếu bất động sản tầm trung. Ví dụ như nhóm bất động sản thì chúng ta tập trung vào những cổ phiếu ờ, tầm trung. Nhóm bất động sản khu công nghiệp KBC hiện nay phục hồi lên 35 năm thì giá nó khá là cao không tốt để mua nhưng nếu nó rơi về vùng giá 31 32 thì cũng là vùng giá tốt để đầu tư với kỳ vọng tăng trở lại 39 xa hơn là 43 à. với ờ, công ty cổ phần phát triển kỹ thuật hạ tầng Bình Dương EGC Giá hiện nay đang 19.3 Tôi thì kỳ vọng uh, giá EGC có thể điều chỉnh trở về vùng giá là 17 17.5 Đây sẽ là một khu vực giải ngân tốt Với kỳ vọng tăng trở lại 22 Xa hơn là 26 Với bất động sản ờ, Đó là bất động sản ờ, khu công nghiệp Với bất động sản kinh doanh thương mại Thì chúng ta có thể chú ý đến cổ phiếu đất xanh Đất xanh hiện nay giá đang 22. Cá nhân tôi đánh giá là khi đất xanh điều chỉnh về dưới 20 thì là một khu vực mua tốt. 19-20 là một vùng mua tốt với kỳ vọng giá sẽ hướng đến trở lại vùng giá 25, 27, 28. Cổ phiếu DIG cũng sẽ là một mã có thể đầu tư tốt Uh, phục hồi tốt nếu DG điều chỉnh trở lại vùng giá 36 37 là một khu vực quý vị có thể mua 35 37 với kỳ vọng tăng trở lại là 4860. Nói chung đây là tôi phân tích một số mã mà tôi theo dõi nhiều. Còn ờ, bên cạnh đó có rất nhiều mã tốt nữa nhưng mà tôi không theo dõi nhiều nên cũng không nắm được nhiều đường đi nước bước, không thể đưa ra cái khuyến nghị cho quý vị được. Đây là tôi đánh giá dưới quan điểm cá nhân của tôi nhé. Quý vị có thể tham khảo. Không phải là là khuyên quý vị nên mua nên bán. Mua bán giờ quý vị lớn hết rồi. Đấy, quý vị có thể tự đưa ra quyết định mua bán lời chúng ta hưởng lỗ chúng ta chịu bất động sản thì ví dụ như bất động sản phía nam chúng ta có nam long cũng rất là tốt tôi nghĩ là nam long rất là tốt quý vị hoàn toàn có thể mua nếu nam long điều chỉnh trở lại quanh vùng giá 35 36 Đó. với mục tiêu kỳ vọng của nam long có thể tăng trở lại 43 xa hơn là 48 miền bắc thì chúng ta có cổ phiếu nhà từ liêm cũng rất là tốt lợi nhuận ổn định Tôi nghĩ là nhà Từ Liêm nếu điều chỉnh trở lại quanh 24 là một khu vực mua rất là tốt. Với mức phục hồi trở lại sẽ hướng đến vùng giá 30 xa hơn là 34. <clears throat> Đó là nhóm cổ phiếu bất động sản. Với nhóm cổ phiếu ờ, dầu khí thì tôi nghĩ cổ phiếu gas tốt thì rất là tốt, đúng không ạ? Ai biết cổ phiếu gas là tốt đâu. Hiện nay gas đang có hỗ trợ rất mạnh ở quanh 93. Đấy nếu xa hơn gát về được tầm 91, 92 thì đây là một vùng mua tốt này. Nếu vì một lý do gì đó gát về 91, 92. Đây là một vùng mua tốt hoàn toàn với mức phục hồi trở lại. À, vùng giá 105, 110 là kỳ vọng được. Hoặc là cổ phiếu ờ, BSR, một trong những cổ phiếu rất là tốt trong dòng dầu khí. Tôi kỳ vọng BSR xuống trở lại vùng giá dưới 20 thậm chí có thể là 18 19 đây là một vùng mua rất là tốt đây là hỗ trợ kênh hỗ trợ của BSR đang nằm ở 18 năm đây là một khu vực hỗ trợ rất là mạnh nếu BSR về 18 19 cá nhân tôi cũng mua vào với kỳ vọng phục hồi trở lại vùng giá 25 hoặc dầu khí chúng ta có thể để ý mã PVS PVS có hỗ trợ rất mạnh mỗi khi trả xuống dưới vùng giá 20 Vùng giá 19-20 là một vùng giá rất là tốt đối với cổ phiếu PVS Đó. Hỗ trợ rất là mạnh theo kỹ thuật Và đây cũng là một vùng định giá hợp lý đối với cổ phiếu PVS nếu về được vùng giá 1920 là một vùng giải ngân rất là tốt quý vị có thể tham gia giải ngân với mức kỳ vọng tăng trở lại vùng giá <coughs> 26.30 đối với nhóm cổ phiếu phân đạm thì ờ, có lẽ kết quả quý 2 này nhóm cổ phiếu phân đạm sẽ rất là tốt do vậy cá nhân tôi đánh giá nhóm cổ phiếu phân đạm sẽ tiếp tục phục hồi do vậy với đạm Cà Mau thì vùng giá 25 26 này một vùng giá rất tốt nếu giá về quý vị nên mua Thực ra tôi nghĩ về 25 26 đã chạm 3 lần nhiều khả năng không về đâu. Bia điểm mua khả dĩ của quý vị đối với đạm Cà Mau có lẽ là vùng giá 28. Quanh 28 285 đây là một vùng mua tốt. Với kỳ vọng giá sẽ hút trở lại khu vực là 35, xa hơn là 40. Với đạm phung Mỹ <coughs> Với đạm phung Mỹ thì ờ, cá nhân tôi đánh giá là đạm Phú Mỹ cũng đang có cái hỗ trợ mạnh theo hướng này như vậy trước đó đạm Phú Mỹ hai lần chạm 44 bật lên rất là mạnh rồi hiện nay nếu đạm Phú Mỹ điều chỉnh có lẽ chúng ta kỳ vọng đạm Phú Mỹ điều chỉnh về tầm 47 48 là khu vực mua thôi với mức phục hồi đạm Phú Mỹ sẽ hướng trở lại vùng giá 60 với nhóm cổ phiếu thủy sản thì ờ, Vĩnh Hoàn thì rất là tốt nhưng tôi chưa nhìn thấy vùng hỗ trợ của Vĩnh Hoàn. Nếu Vĩnh Hoàn điều chỉnh được xuống đến vùng 6870 tôi nghĩ đấy sẽ là một vùng vua tốt. Với kỳ vọng phục hồi trở lại vùng giá 8590. Còn hiện nay giá đang 80 thì không phải là vùng mua tốt. ANV cá nhân tôi đánh giá nó chưa điều chỉnh đủ uh, ờ, ANV hiện nay đang 45 cá nhân tôi sẽ không đầu tư mã này MC MC thì tôi đánh giá mã này rất là tốt nhưng mà cái mức định giá hiện nay vẫn khá là cao chưa về hỗ trợ mạnh với MC này thì tôi kỳ vọng về những vùng giá thấp hơn cơ đâu đó phải về đầu 4 chứ hiện nay ờ, đầu năm vẫn đang rất là cao không phù hợp để đầu tư nói chung là trên thị trường hiện nay thị trường sẽ sớm bước vào uptrend Đấy. thị trường nó rất là rộng à, cá nhân tôi cũng chỉ theo dõi không thể theo dõi tất cả hàng mã trên thị trường à, thường những nhóm ngành nào đang hút dòng tiền chính thì cá nhân tôi sẽ theo dõi và những cái khuyến nghị tôi đưa ra cũng là để quý vị tham khảo thôi có thêm cái góc nhìn chứ bây giờ đưa ra từng cổ phiếu liệt kê hơn nghìn cổ phiếu thì nó rất là mất thời gian thực ra cổ phiếu nào thì tôi cũng có thể lựa chọn được vùng giá để mua nếu nó về tuy nhiên cá nhân tôi hiện nay thì tôi sẽ tập trung xoay vòng quanh bốn nhóm là chứng khoán, banh, ờ, thép và bất động sản thôi. Còn các nhóm như là dầu khí hoặc là phân đạm hoặc là thủy sản hoặc nhóm những cổ phiếu tốt thì tùy từng vùng giá. Khi giá về mức giá định giá hợp lý, mức giá hấp dẫn thì tôi sẽ có thể xem xét giải ngân. Chứ còn tôi vẫn ưu tiên là bốn nhóm ờ, cổ phiếu bị thị trường định giá thấp kia sẽ bước vào quá trình phục hồi. À, quan điểm cá nhân tôi thì tuần tới tôi thiên về hướng là thị trường sẽ tiếp tục phục hồi sẽ có phiên bùng nổ theo đà breakout 1200 xác nhận xu hướng là tăng giá do vậy là quý vị hết sức lưu ý chúng ta nên canh mua à, quý vị có thể canh mua sau khi thị trường bùng nổ theo đà và gà điều chỉnh chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công